Thần Bí Tác giả Edith Nesbitt Sáng tác năm 1907 Thân tặng Margaret Osler Becky, kìa em từ bụi cỏ đồng hoang Mang hương đồng nội qua cửa tôi rộng mở Như đóa thanh xuân mang hương sắc dịu dàng theo gió thổi tới khu Latin phồn tạp. Để cảm tạ phép màu em mang tới, xin gửi đến em câu chuyện thần kỳ là một mảnh trái tim tôi đó em bỏ lại từ ngày ta biệt ly Royalty Chambers, Soho, London, ngày 25 tháng 9 năm 1907 Chương 3 Những độc giả thân yêu của tôi đã từng đi đây đó với một người bạn tàn hình, chắc chẳng cần kể cũng biết là toàn bộ sự việc này kỳ quặc đến thế nào rồi. Có điều, dù bạn có tin rằng người bạn của mình tàn hình bao nhiêu chăng nữa, tôi tin chắc rằng bạn vẫn sẽ đôi lúc tự nói đây hẳn là một giấc mơ hay mình biết mình sẽ tỉnh lại ngay trong nháy mắt mà và đấy cũng là trường hợp của Gerard Kathleen và Jimmy khi cả ba người ngồi trong đền Flora bằng đá cẩm thạch trắng, nhìn ra vườn hoa ngợp nắng qua những vòm cửa và lắng nghe tiếng nói của công chúa bị phép. Nhưng người đó không phải là công chúa mà chỉ là cháu của người quản gia tên là Macbeth Browser mà thôi. Dầu sao như Jimmy nói, cô ta đúng là bị phù phép có nói chuyện cũng chẳng ích gì. Mà bèo nói đi nói lại, và tiếng nói của cô vọng ra từ khoảng trống giữa hai cột nhà. Tớ không bao giờ tin vào phép lạ, vậy mà nay nó lại xảy ra. Vậy chúng tớ có thể làm gì giúp cậu đây? Gerard ân cần nói. Bởi vì nếu không cần giúp gì thì chúng tớ đi đây. Đúng thế, em muốn uống trà của em lắm rồi. Jimmy nói. Trà ư mobile vô hình nói Giọng bất bình Có phải cậu muốn nói là sẽ bỏ đi uống trà Và để mặt tớ sau khi tớ thành thế này ư Mình chưa bao giờ lại gặp phải một nàng công chúa nào vô lý đến thế Gerard nói Nhưng Kathleen ngắt lời Ôi, thôi, đừng có la rầy cậu ấy nữa Mọi người hãy nghĩ mà xem khi bị tàn hình thì khủng khiếp đến thế nào Mặt bèo vô hình nói Tớ không nghĩ rằng cô của tớ lại yêu tớ nhiều như vậy đâu Cô ấy không cho tớ đi chợ phiên bởi vì tớ đã quên không trả đôi giày cũ nát mà nữ hoàng Elizabeth đã từng đi về chỗ cũ. Tớ đã lấy chúng từ cái tủ kính để đi thử. Thế có vừa không? Kathleen hỏi một cách thích thú. Không vừa, đôi giày đó nhỏ quá. Mà Bèo nói, Tớ tin là đôi giày đó chẳng vừa ai cả Em muốn uống trà lắm rồi Jimmy nói Anh thật sự nghĩ rằng chúng mình phải đi thôi Gerard nói Cậu thấy đấy Có lẽ bọn tớ chẳng thể giúp gì được cho cậu Cậu phải cho cô mình biết thôi Kathleen ân cần Không, không đâu Mabel vô hình rền rỉ Hãy cho tớ đi theo tớ sẽ để lại cho cô ấy một mẫu giấy nhắn là tớ đã trốn ra biển. Con gái ai lại trốn ra biển? Có thể chứ. Tiếng ma beo vọng từ sàn nhà bằng đá giữa những chiếc cột. Nếu không ai tuyển bồi tàu thì tớ đi lậu vé vậy. Cậu không nên làm thế. Kathleen khẳng định. Thế tớ phải làm gì? Ừ, thật ra tớ không biết con gái có thể làm được gì. Gerard nói cứ để cậu ấy đi cùng chúng ta về nhà và uống trà đúng rồi Jimmy vừa nói vừa nhảy cẩn lên và sẽ có các nhà tư vấn tuyệt vời sau khi uống trà Jimmy nói nhưng cô của cậu sẽ phát hiện ra là cậu không có nhà Tớ ở nhà thì cũng thế mà thôi Chà thôi nào Jimmy nói Nhưng cô ấy sẽ nghĩ chắc có điều gì đã xảy ra với cháu gái của mình rồi Ừ nhỉ Rồi cô ấy sẽ báo cho cảnh sát Và họ sẽ tìm mình khắp nơi Họ sẽ không bao giờ tìm thấy cậu đâu Gerard nói Vì cậu là người tăng hình mà Đúng thế Mạc Bèo nói Tốt nhất là cô tớ đừng bao giờ thấy tớ trong tình cảnh này Cô ấy sẽ không vượt qua được Thấy tớ như thế này chắc cô ấy sẽ chết mất Cô ấy hay bị bệnh hay lên cơn co thắt Tớ sẽ viết thư cho cô và chúng ta sẽ bỏ vào thùng thư lớn ở cổng khi đi. Ừ, có ai có bút chì và một mẫu giấy không? Gerard có một cuốn sổ tay, giấy là loại giấy bóng nên không thể dùng bút chì được mà phải dùng bút bằng ngà có đầu chì nguyên chất để viết. Loại bút này không viết được lên loại giấy nào khác trừ giấy trong cuốn sổ tay, nên khi vội thì thật là phiền phức vô cùng. Rồi một cảnh tượng thật kỳ lạ là chiếc bút đó đứng nghiêng và tự di chuyển giống như khi ta viết vậy. Cho chúng tớ xem được không? Kathleen hỏi. Không có tiếng trả lời. Chiếc bút chì vẫn tiếp tục viết. Cho chúng tớ xem được không? Kathleen lại hỏi. Dĩ nhiên là được. Tiếng nói phát ra gần ngay chỗ tờ giấy. Tớ đã gật đầu, có phải không đâu? Ôi tớ quên mất cái gật đầu của tớ cũng tàn hình nốt Chiếc bút chì viết ra những chữ tròn rõ ràng trên trang giấy xé từ cuốn sổ tay ra Đây là những gì được viết ra trên trang giấy Cô thân yêu, cháu e rằng cô sẽ không còn gặp lại cháu trong một thời gian Một quý bà đi ô tô đã nhận nuôi cháu Và cháu đã đi cùng bà ta về phía bờ biển rồi lên một con tàu Cô đừng đi theo cháu làm gì mà vô ích Cháu xin tạm biệt cô Cháu chúc cô hạnh phúc Hy vọng cô đi chợ phiên vui vẻ Mạc bèo Nhưng như thế là nói dối Jimmy nói thẳng Không, không phải thế Chỉ là giả vờ thôi mà Mạc bèo nói Dù tớ có nói là tớ bị tàn hình Thì cô ấy cũng nghĩ là tớ nói dối thôi Chà, đi thôi Cậu cứ hay cãi lại thế Gerard gấp tờ giấy lại theo cách một quý bà ở Ấn Độ đã dạy cậu ta mấy năm trước Rồi Marbel dẫn bọn chúng đi theo một con đường khác gần hơn rất nhiều ra khỏi vườn hoa Do đó đường về nhà ngắn hơn rất nhiều so với lúc chúng đi khỏi nhà Bầu trời đầy mây lúc bọn trẻ ở trong đền Flora và những hạt mưa đầu tiên rơi xuống khi chúng về đến nhà. Giờ uống trà đã qua từ lâu. Cô giáo đang nhìn ra ngoài cửa sổ Thấy bọn chúng cô liền chạy ra mở cửa Sao các em về muộn thế? Muộn quá đi thôi Cô kêu lên Chắc là các em gặp chuyện không hay hả? Mọi chuyện đều ổn chứ? Chúng em vô cùng xin lỗi cô Gerard nói Bọn em đi về nhà lâu hơn dự tính Em hy vọng không làm cô lo lắng Trên đường về em luôn nghĩ đến cô Thôi nào, các em phải ăn tối và dùng trà cùng một lúc đấy. Cô giáo vừa nói vừa mỉm cười. Thế là cả bọn ngồi xuống ăn. Sao cậu lại nói là cậu nghĩ đến cô ấy suốt thế? Có tiếng nói bên tai Seran khi cô giáo dọn cho chúng bữa ăn gồm có bánh mì, bơ, sữa và táo nướng rồi đi ra ngoài để chúng tự nhiên thưởng thức. Có khác gì những lời nói dối của tớ khi nói là được một quý bà đi ô tô nhận nuôi đâu? Không, không phải thế, Gerard nói, miệng nhòm nhàm bánh mì phết bơ. Tớ nghĩ liệu cô ấy có bực mình hay không ấy mà. Thôi nào, ăn đi. Chỉ có ba đĩa, nhưng Jimmy nhường đĩa của mình cho Marbel, còn cậu ta ăn chung với Kathleen. Nhìn bánh mì phết bơ bay lên bay xuống trong không khí, rồi bị cắn hết miếng này đến miếng khác mà chẳng thấy người đâu thì quả là khiếp. Tiếp đến cái thìa bay lên với miếng táo ở trên và sau đó trở về cái đĩa trống không. Thậm chí cả đầu thìa cũng không thấy đâu khi nó ở trong miệng ma beo. Những lúc như thế, trong phần đầu của cái thìa cứ như bị gãy. Mọi người đều đói nên phải ăn thêm bánh mì phết bơ. Người đầu bếp cằn nhằn khi phải tiếp thức ăn đến lần thứ ba. Em bảo này, em rất muốn uống trà. Jimmy nói. Anh bảo này, Gerard nói. Cho mà Bèo ăn sáng làm việc vô cùng khó khăn. Cô giáo sẽ có mặt ở đây. Cô ấy mà nhìn thấy những miếng thịt hung khói đầu dĩa biến mất, rồi đầu dĩa lại xuất hiện. Nhưng chẳng thấy miếng thịt đâu nữa thì cô ấy sẽ xỉu mất. chúng ta phải mua đồ ăn và chăm sóc cho tù binh đáng thương của chúng ta một cách bí mật vậy. Kathleen nói, Vậy thì trả mấy chốc là hết tiền đâu. Jimmy buồn bã. Thế cậu có tiền không? Cậu ta xoay người về phía cốc sữa đang lơ lửng trên không mà không thấy có cái gì đỡ cả. Tớ không có nhiều tiền. Tiếng trả lời phát ra từ gần cốc sữa nhưng lại có vô khối ý tưởng. Chúng ta phải bàn mọi chuyện vào buổi sáng, Kathleen nói. Chúng ta còn phải đến chúc cô giáo ngủ ngon, rồi Mabel sẽ ngủ trên giường của tớ. Tớ sẽ cho cậu mượn bộ áo ngủ. Ngày mai tớ sẽ có áo ngủ của mình. Mặt bèo vui vẻ nói. Thế cậu định quay lại lấy các thứ à? Sao lại không? Không ai thấy tớ cả. Tớ bắt đầu cảm thấy thú vị rồi đấy. Được tàn hình cũng không đến nỗi tệ lắm đâu Kathleen nghĩ thật vô cùng kỳ lạ khi thấy có quần áo công chúa mà không thấy người đâu cả Trước tiên là tấm mạng che mỏng tan, lơ lửng trên không Rồi đến mũ miệng trang sức lấp lánh, bỗng xuất hiện trên mặt rương Tiếp đến là ống tay áo của chiếc áo dài màu hồng hiện ra Rồi đến ống tay kia Rồi toàn bộ chiếc áo dài đó nằm trên sàn nhà thành một vòng tròn sáng lấp lánh khi đôi chân vô hình của Ma Bèo bước ra khỏi đó. Quần áo Ma Bèo thay ra lại không vô hình như khi mặc nữa. Chiếc váy ngủ được lấy ra khỏi giường rồi biến mất trong chốc lát. Đi ngủ thôi. Kathleen nói có vẻ hơi sợ sợ. Chiếc giường kêu cọt kẹt và một chỗ lõm xuất hiện trên chiếc gối. Kathleen tắt đèn rồi lên giường Phép lạ này khiến cho cô thấy rờn rợn Mà cô là người không thấy sợ nhất đấy Nhưng trong bóng tối cô thấy điều này cũng không đến nỗi nào Cánh tay của mà bèo quàng lấy cổ Kathleen khi cô lên giường nằm Rồi hai cô gái hôn chúc nhau ngủ ngon trong bóng tối yên lành Nơi cái vô hình và cái hữu hình đều bình đẳng Chúc ngủ ngon Mà bèo nói Cậu đáng yêu lắm, Cathy ạ à cậu thật tốt với tớ, tớ sẽ không bao giờ quên đâu. Lúc nãy tớ không muốn nói điều này trước mặt bọn con trai, bởi vì tớ biết bọn con trai sẽ nghĩ mình là kẻ đần độn, mới đi tỏ lời biết ơn. Nhưng tớ là người biết ơn. Chúc cậu ngủ ngon. Kathleen nằm thao thức một lúc. Vừa chợp mắt thì cô nhớ ra rằng người hầu gái gọi chúng vào lúc sáng sẽ nhìn thấy bộ simi công chúa lộng lẫy mất. Mình phải dạy giấu chúng đi thôi Ngại quá đi mất Cô nói Rồi cô nằm đó nghĩ thật ngại Và cứ thế ngủ thiếp đi Khi tỉnh dậy Trời đã sáng từ lúc nào Và eliza đang đứng trước chiếc ghế Nơi để bộ quần áo của Mabel Nhìn chăm chăm vào chiếc áo màu hồng của công chúa nằm ở trên cùng đóng quần áo và thốt lên. Ôi trời! Ấy, làm ơn đừng động vào, Kathleen bật dậy khỏi giường khi Eliza đang với tay ra. Em có được những thứ này ở đâu thế? Bọn em sắp dùng để đóng kịch mà. Kathleen nói, tỏ vẻ vô cùng hứng khởi trong giây lát. Em đi mượn đấy. Cho chị xem nhé. Eliza đề nghị. Ồ, không được. Kathleen nói, đứng ra ngay trước ghế trong bộ quần áo ngủ khi đóng kịch em sẽ mặc đồ này Rồi chị sẽ thấy Thế nhé Mà chị đừng có nói với ai nhé Nếu em là một bé gái ngoan Thì chị sẽ không kể đâu Elisa nói Nhưng em phải đảm bảo sẽ cho chị xem em mặc bộ này đấy nhé Nhưng ở đâu Ngay lúc ấy chung rung Và Elisa phải đi Vì đó là người bưu tá mà chị ta rất muốn gặp Giờ thì chúng ta phải đóng kịch rồi. Kathleen vừa nói vừa đi tất. Mọi thứ có vẻ rất khó đấy. Tập kịch đâu có khó, tớ thích lắm. Bà Bèo nói, vung chiếc tất lơ lửng trên không rồi loáng một cái đã biến mất. Cậu quên là diễn viên tàng hình không thể tham gia đóng kịch, trừ phi họ là diễn viên ảo thuật sao? Kathleen dịu dàng nói, Ôi, tớ có ý này, Tiếng nói phát ra từ dưới chiếc áo ngắn treo lơ lửng trên không Thôi, cứ để bữa sáng xong rồi hãy nói Kathleen nói trong khi nước ở bồn đã bắt đầu bắn tung tóe, biến mất rồi lại hiện ra. Ôi, giá như cậu đừng có viết những lời nói dối như thế cho cô của cậu. Chúng ta lúc nào cũng phải thành thật Thử hỏi nói lên sự thật có ích gì nếu không ai tin cậu Tiếng nói phát ra từ chỗ nước bắn tóe ra Không biết nữa Kathleen nói Nhưng dù gì thì chúng ta cũng phải nói thật Nếu muốn thì các cậu cứ kể đi Tiếng nói vọng ra từ những nếp gấp của chiếc khăn rửa mặt đang bay lên bay xuống trong bồn rửa Thôi được, chúng tớ sẽ làm thế Xong, điều đầu tiên sau khi ăn Ý tớ là sau khi cậu ăn đấy, cậu phải đợi ở đây cho đến khi chúng tớ lấy được cái gì đó và đưa lên cho cậu. Phải chú ý là tránh Lisa khi chị ấy quay lại dọn giường chiếu đấy. Mabel vô hình thấy trò này thật thú vị. Cô liền làm cho nó thêm phần thú vị bằng cách giật mạnh góc những chiếc khăn trải giường và chăn đã được gấp gọn gàng khi Elisa không nhìn đến. Quần với áo gì mà lạ thế này, cứ như bị phụ phép ấy. Elisa nói, chị ta nhìn quanh tìm bộ quần áo công chúa lộng lẫy mà chị ta đã thấy lúc sáng, nhưng Kathleen đã giấu chúng ở một nơi an toàn tuyệt đối. Dưới tấm đệm, chỗ cô tin chắc Elisa chẳng bao giờ lật lên. Elisa nhanh chóng quét sạch những sợi vải trên sàn nhà. Có trời mà biết được tại sao lại có những thứ đó ở trong một ngôi nhà được giữ gìn ngăn nắp thế này. Mà bèo đói cồn cào và bực tức vì những người kia mãi vẫn chưa ăn sáng xong nên cô ta không thể nào chịu nổi và đã bất thình lình thì thầm vào tai Eliza. Phải lùa quét ở dưới thảm. Người hầu gái giật mình, tái mặt. Chị ta lẩm bẩm, chắc mình bị ngớ ngẩn mất rồi. Dẫu cho đây là những gì mẹ vẫn bảo, hy vọng mình không bị ngớ ngẩn như cô Emily. Mà tưởng tượng ra được như thế cũng hay thật. Dù sao chị ta cũng cầm tấm thảm bên lò sưởi lên và quét sạch phía dưới và cả dưới tấm trắng nữa. Elisa quét dọn sạch sẽ nhưng mặt mày tái nhợt đi. Kathleen tay cầm miếng bánh mì to cùng với Gerard bước vào thấy thế liền hỏi. Chị chưa làm xong ạ, à, Elisa? Trông chị không được khỏe, có chuyện gì vậy? Chị nghĩ là mình đã dọn dẹp xong rồi. Elisa nói mặt vẫn còn nhợt nhạt không có gì xảy ra làm chị khó chịu chứ Kathleen hỏi Bản thân cô cũng có nỗi sợ riêng Không có gì cả Chỉ là chị tưởng tượng ra thôi Elisa nói Từ bé chị đã hay tưởng tượng rồi Cứ tưởng tượng ra cửa thiên đàng Và những thiên thần nhỏ bé không mặc quần áo Chị thấy những đôi cánh và vòng hào quang trên đầu thôi Ăn mặc như thế thì chẳng phải tốn gì so với những đứa trẻ khác Chị cứ nghĩ vẫn vơ như thế Khi Eliza đi rồi Mabel mới ăn bánh mì và uống nước từ cốc đánh răng Tớ e là có mùi thuốc đánh răng anh đào đấy Kathleen nói như có vẻ xin lỗi Không sao Tiếng nói trả lời từ chiếc cốc đang trao nghiêng Còn ngon hơn nước lã Tớ nghĩ rằng vị rượu vang đỏ trong các bài ballad cũng khá giống thế này Chúng tớ lại ra ngoài đây, Kathleen nói khi thấy mẫu bánh cuối cùng biến mất. Và anh Gerard muốn tớ đứng ra giải quyết những lời nói dối. Vì thế chúng tớ sẽ nói cho cô của cậu biết cậu thật sự đang ở đâu. Cô ấy không tin cậu đâu. Cô ấy sẽ tin nếu như chúng tớ nói sự thật. Kathleen nói một cách nghiêm nghị. Rồi các cậu sẽ hối tiếc về điều đó đấy. Mặt bèo nói, nhưng tớ bảo này, Cẩn thận kẻo các cậu khóa trái tớ lại khi ra ngoài nhé Các cậu sắp làm thế rồi kìa Trong ánh nắng chói chang tràn ngập phố 2 Có bốn bóng người trong khi chỉ có ba đứa trẻ nên rất đáng chú ý Đứa bé con trai người bán thịt đang nhìn chầm chầm vào cái bóng không thấy người đâu Còn con chó nâu to bự của nó đang hít hít cẳng chân của cái bóng đó Và tru lên tỏ vẻ khó chịu Hãy ra sao tới đi Kathleen nói, để hai cái bóng của chúng mình chỉ thành một thôi. Nhưng cái bóng trông rõ mồn một của mặt bèo lại in trên lưng Kathleen và người coi ngựa của trường Davenant Arms phải ngẩng đầu lên trời để xem con chim nào có cái bóng to đến thế. Một người đàn bà đang đánh xe ngựa chở gà vịt gọi với thật to. Này cô bé, lưng cô bị lắm đen cả rồi kia kìa, cô tựa lưng vào đâu mà bẩn thế? Khi đã ra khỏi thành phố, cả bọn nhẹ người. Nhưng nói sự thật cho cô của Ma Beo đâu có kết quả như mọi người mong đợi. Thậm chí cả Ma Beo nữa. Bọn chúng thấy bà đang ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết nhỏ màu hồng bên cửa sổ phòng quản gia được bao quanh bởi cây ông lão và các cây leo màu xanh khác nhìn ra cái sân nhỏ xinh lúc mặt beo dẫn đường cho bọn chúng. Cháu chào cô, Gerard nói, Cháu nghĩ cô không thấy cháu gái mình đâu phải không ạ? À? Không phải đâu cậu bé ơi Cô của Mao Beo nói Bà ta trông gầy và cao Có dìm áo màu nâu xám Và một giọng nói thật dịu dàng Bọn cháu có thể nói cho cô biết đôi điều về bạn ấy Gerard nói Khỏi phải nhiều lời Cô của Mao Beo trả lời Giọng nghe có vẻ cảnh cáo Cháu gái của ta đã đi rồi Và ta tin không ai bận tâm vì những trò đùa của nó bằng ta cả Nếu nó đùa với các cháu thì chẳng qua là nó cũng đùa một chút cho vui thôi Không có ác ý gì đâu Thôi các cháu đi đi, ta đang bận Thế cô có nhận được bức thư để lại của bạn ấy không à? Kathleen hỏi Cô của Marbel tỏ ra chú ý hơn lúc nãy Nhưng tay vẫn cầm cuốn tiểu thuyết Chà, Thế các cháu đã nhìn thấy nó đi à? Bà ta nói Thế khi đi trong con bé có vui không? Rất vui thưa cô Gerard nói vẻ thành thật Vậy là ta mừng vì nó đã có người cưu mang Cô của mà bèo nói Chắc là các cháu ngạc nhiên lắm nhỉ Những cuộc phiêu lưu đầy lãng mạn như thế này đều xảy ra trong gia đình ta mà 11 người đến xin việc mà huân tước Giang Đinh chỉ chọn mỗi mình ta để làm quản gia đấy. Ta không chút nghi ngờ rằng con bé bị tráo lúc mới sinh và giờ đây những thân nhân giàu có của con bé đã nhận lại nó. Vậy cô không làm gì sao? Như báo cảnh sát ấy? Hay là... Mặt bèo xịt. Tớ không im được, Jimmy nói. Mặt bèo, cháu của cô đã bị tàn hình rồi, sự việc là như thế đấy. Lúc nãy bạn ấy đang ở bên cạnh cháu đây này Tà ghê tởm sự dối trá với mọi hành thức Cô của bà Bèo nghiêm giọng nói Các cháu làm ơn mang cậu bé kia đi cho ta được không? Ta đã quá hài lòng về mặt Bèo rồi Vâng, Gerard nói Cô là cô của mặt Bèo, điều đó đã rõ ràng rồi Nhưng bố mẹ mặt Bèo sẽ nói gì ạ? À? Bố mẹ mặt bèo đều đã qua đời cả rồi Cô của mặt bèo thản nhiên nói Và bên tai Seran có tiếng khóc khe khẽ Thôi được Cậu ta nói Chúng cháu đi đây Nhưng cô đừng có nói là chúng cháu không nói sự thật cho cô nghe nhé Chỉ vậy thôi ạ à. Các cháu chưa nói gì cho ta cả Cô của mặt bèo nói Chẳng ai trong các cháu làm điều đó cả Trừ có cậu bé kia thôi nó đã nói với ta điều giả dối đến khó tin Chúng cháu muốn hỏi Gerard dịu giọng Liệu cô có cho phép chúng cháu đi qua sân không ạ? À? Chúng cháu sẽ rất cẩn thận không động vào bất cứ thứ gì đâu ạ à. Không có vị khách nào được phép cả Cô Mabel nói mắt liếc nhìn vào cuốn sách tỏ ra hơi khó chịu Nhưng cô đừng coi chúng cháu là khách Chera nói với vẻ lễ phép nhất. Chúng cháu là bạn của Macbeth mà. Bố cháu là đại tá, thế à? Bà cô nói. Và cô của chúng cháu là phu nhân Sandin, nên cô có thể yên tâm là chúng cháu không gây tổn hại đến bất cứ thứ gì trong nhà cô đâu. Cô tin là các cháu không làm đau, thậm chí cả con ruồi ấy chứ. Bà cô bâng quơ nói, tạm biệt các cháu, hãy ngoan ngoãn nhé. Nghe thấy thế bọn trẻ liền bỏ đi Gớm, sao mà cô của cậu lại gàn dở thế cơ chứ Sera nói khi bọn chúng đã ra khỏi cái sân nhỏ Thấy không, cô ấy chẳng thèm quan tâm đến tình hình của cậu Và tin rằng có người đàn bà đi ô tô Tớ hiểu là cô ấy tin khi tớ viết cho cô ấy mà Mà Bèo e dè nói Cô ấy không gàn dở đâu chỉ có cái là Chúa hay đọc tiểu thuyết thôi Tớ đã đọc sách trong thư viện lớn Ôi, đó là một phòng tuyệt vời Mà có mùi như mùi ủng ấy Cùng với những cuốn sách bọc da dê cũ Lề bám đầy bụi Để hôm nào tớ dẫn mọi người đến đó Bây giờ các cậu đã rõ về cô của tớ rồi nhé Giờ tớ sẽ cho các cậu biết ý tưởng lớn của tớ Chúng ta hãy tới đền Flora đi Tớ mừng là các cậu đã được cô của tớ cho phép đi qua sân Không thì các cậu cứ phải nấp ở sau lùm cây để tránh người làm vườn Đúng thế, tớ đã nghĩ đến điều đó Gerard nhún nhường nói Ngày hôm đó nắng chói chang chẳng kém gì ngày hôm trước Và từ ngôi đền bằng đá cẩm thạch trắng Phong cảnh trông như ở Italy chẳng khác gì một bức điêu khắc bằng thép được tô màu một cách thủ công hay một bức tranh mô phỏng in dầu sao chép lại của bức họa của họa sĩ Turner. Khi cả ba đứa trẻ đã ngồi thoải mái trên những bậc thềm dẫn đến bức tường trắng, tiếng nói của đứa trẻ thứ tư vang lên một cách buồn bã. Tớ không phải không biết ơn các cậu đâu, nhưng tớ hơi đói. Còn các cậu không phải lúc nào cũng mang mọi thứ từ chạng đến cho tớ được. Nếu các cậu muốn, tớ sẽ quay trở lại sống trong lâu đài. Người ta đồn là ở đó có ma. Tớ nghĩ là mình có thể ám tòa lâu đài giống như những con ma kia. Giờ đây tớ cũng đại loại là một dạng ma rồi, đúng không? Nếu các cậu muốn thì tớ sẽ ở lại. Ồ không đâu, Kathleen ân cần nói. Cậu phải ở lại với bọn tớ. Nhưng vấn đề là đồ ăn cơ, Tớ không phải không biết ơn các cậu đâu Nói thật đấy Nhưng bữa sáng là bữa sáng Còn bánh mì là bánh mì Nếu như cậu tháo được chiếc nhẫn ra Thì cậu sẽ trở lại bình thường thôi mà Đúng thế Tiếng mặt bèo nói Nhưng mọi người thấy đấy Tớ không thể làm được Đêm hôm qua Khi đi ngủ tớ cũng đã thử Và đến sáng nay lại thử một lần nữa nhưng không được Và việc lấy đồ từ chạng giống như ăn trộm ấy cho dù đó chỉ là bánh mì mà thôi. Đúng, Seran, người đã dũng cảm thực hiện việc đó gật gù. Vậy thì những gì ta cần làm bây giờ là kiếm tiền. Jimmy thấy rằng việc đó chả có gì khó, còn seran và Kathleen đều ngồi chú ý lắng nghe. Điều tớ muốn nói ở đây, tiếng nói vang lên tiếp, là tớ thật sự chắc chắn rằng trong tình trạng tàn hình thế này lại vô cùng tốt chúng ta sẽ có những cuộc phiêu lưu mà mọi người thấy đấy. Nếu không có những cuộc phiêu lưu, Gerard lên tiếng không phải lúc nào cũng có lợi đâu. Nhưng chuyến phiêu lưu này sẽ có lợi mà. Có điều là không cần tất cả phải đi đâu. Nếu như Jerry ăn mặc đơn giản hơn một chút, dễ mà. Jimmy nói, và Kalin liền khuyên cậu ta đừng có chuyện gì cũng nói kiểu gây sự như thế. Anh đâu có Jimmy nói Chẳng qua chỉ Chỉ là vì trong thâm tâm nó nghĩ rằng cô bạn Macbeth sẽ gây rắc rối cho chúng ta thôi Gerard nói xen vào Giống như bài thơ La Belle Dame Saint Maxi Và nó không muốn trong tương lai nó lại lâm vào cảnh cô liêu Và xanh sao đi lang thang giữa rừng cây Toàn cây cói túi và các loại cây khác mà thôi Tớ sẽ không để mọi người gặp rắc rối đâu Tớ sẽ không làm thế đâu Mặt bèo lên tiếng Sau những gì các cậu làm cho tớ ngày hôm qua Thì tớ đã coi các cậu như người thân rồi Tớ muốn nói ở đây là Gerard có thể đến chợ phiên Và biểu diễn ảo thuật Anh ấy đâu có biết trò gì đâu Kathleen nói Tớ sẽ làm Mà Bèo nói Nhưng khi đó Jerry phải trông như đang trình diễn cơ Làm vật thể chuyển động mà không hề chạm vào chúng Chỉ thế thôi nhưng nếu cả ba người cùng đi thì sẽ không ổn Càng có nhiều trẻ con ở đó thì người ta sẽ nghĩ mấy đứa trẻ ấy chẳng làm được gì Nhà ảo thuật tài năng xin coi đây là những lời thông thái Gerard nói Thế còn bọn em thì sao? Jimmy và Kathleen hỏi Gerard khuyên chúng nên trà trộn vào đám đông Nhưng đừng có nói là bọn em biết anh nhé Và phải ra vẻ là các em đang đi với người lớn đến chợ phiên còn nếu không thì thế nào cũng có viên cảnh sát tốt bụng cho rằng các em là trẻ lạc và dẫn về trao trả cho người thân, mà ở đây là trả cho cô giáo đấy. Thôi, chúng ta đi nào, Mặt Bèo nói, nhưng vì cô không đứng ở đó nữa nên nghe giọng có hơi khác. Bọn trẻ lên đường. Chợ phiên được tổ chức trên một mảnh đất trống cách tòa lâu đài khoảng nửa dặm. Khi bọn chúng đến gần thì đã nghe thấy tiếng đàn ống phát ra từ vòng quay ngựa gỗ. Gerard nảy ra ý kiến rằng cậu ta có chín xu nên sẽ chạy đi mua cái gì đó để ăn. Cậu ta sẽ lấy lại chín xu đó từ số tiền kiếm được sau khi làm ảo thuật. Những người kia phải đứng đợi ở chỗ có bóng râm. Một loáng sau, cậu ta quay lại, vậy mà mấy người kia đã than phiền sao cậu ta đi đâu lâu thế. Gerard mua một ít hạt dẻ Barcelona táo đỏ, lê ngọt vàng, bánh quy gừng và cả một phần tư cân kẹo bạc hà cùng hai chai nước gừng. Đây gọi là đầu tư đấy. Cậu ta nói khi Kathleen lẩm bẩm cho là hoang phí quá. Chúng ta sẽ cần phải có nhiều dinh dưỡng đặc biệt để được khỏe mạnh, đặc biệt là nhà áo thuật dũng cảm của chúng ta đấy. Bọn chúng ăn uống một bữa thật ngon lành và tiếng nhạc từ chiếc đàn ống văng vẳng từ xa báo hiệu tiết mục cuối ở chợ phiên hôm đó. Hai cậu bé nhìn ma beo ăn mà không thấy chán, hay nói đúng ra là nhìn chỗ thức ăn biến mất khi ma beo ăn. Bọn chúng thích thú trước cảnh tượng đó và cứ thúc cô ấy ăn luôn cả phần mình chỉ vì muốn nhìn thấy chỗ thức ăn biến mất. Trời, Gerard cứ nói đi nói lại câu đó thế thì phải ăn cho hết đi. Và thế là mọi thứ đều hết. Jimmy và Kathleen đi trước những người kia và khi đến chợ phiên thì chúng trà trộn ngay vào đám đông và cố hết sức để không bị nghi ngờ. Chúng đứng cạnh một quý bà to béo đang đứng xem ném bóng vào những quả dừa ăn thưởng và ngay lúc ấy chúng thấy một người hai tay đút túi đang đi lững thững trên bãi cỏ vàng rải rác những mẫu giấy cùng những cây cọc và rơm, cảnh tượng quen thuộc của một chợ phiên nước Anh. Đó chính là Gerard. Nhưng thoạt đầu bọn chúng không sao nhận ra. Cậu ta đã cởi chiếc cà vạt ra và dùng khăn quấn quanh đầu như một chiếc khăn xếp. Chiếc khăn này thường dùng để thắt chiếc quần bằng vải flannel của cậu ta, còn chiếc cà vạt giờ đảm nhận chức năng của chiếc khăn đó. Mặt cậu ta giờ đen bóng, giống như bếp lò được đánh bóng đẹp đẽ Mọi người ngoảnh lại nhìn cậu ta Chồng mình ấy chẳng khác gì một chú nhóc da đen cả Jimmy thì thầm Anh không nghĩ màu đen ấy lại bông khỏi da được đâu Em có nghĩ thế không? Bọn chúng đi theo và giữ khoảng cách với cậu ta Lúc cậu ta đi gần đến một túp lều nhỏ Trước lều là một người phụ nữ có bộ mặt dài Vé buồn buồn đang đứng uể oải Thì hai đứa dừng lại và làm ra vẻ như là con của người nông dân đang dơ cái vồ to lên nện vào một khúc gỗ để làm các con số. Gerard tiến lại phía người phụ nữ. Bà kiếm khá chứ? Cậu ta hỏi nhưng bị bà ta đuổi đi một cách tế nhị vì sự vô lễ của mình. Cháu cũng có công việc đấy chứ, Gerard nói. Cháu là một nhà ảo thuật từ Ấn Độ đến. Không phải, Người đàn bà nói Cháu không phải là người da đen Đằng sau tay của cháu trắng thế kia mà Thế à? Gerard nói Bà thật tin Nhìn thấy ngay được Cậu ta lấy hai bàn tay xoa Đã khá hơn chưa ạ? À? Thôi được Thế trò của cháu là gì? Làm ảo thuật Ảo thuật thật sự ạ à? Gerard nói Ở Ấn Độ, nhiều đứa ít tuổi hơn cháu còn làm ảo thuật được mà Bà này, coi như cháu nợ bà vì đã cho cháu biết về cái tai Nếu bà đứng ra quản lý buổi biểu diễn của cháu, cháu sẽ chia phần cho bà Cho cháu sử dụng lều của bà để biểu diễn ảo thuật Còn bà là người cầm trịch, gõ nhịp vào cửa Ôi, lạy chúa, ta mà lại đi làm cái việc đứng gõ nhịp ư nhưng cháu là một đứa biết điều đấy Thôi hãy biểu diễn một trò xem sao nào Vì cháu nhanh mồm nhanh miệng đấy Được thôi Sera nói chắc như đinh đóng cột Bà có nhìn thấy quả táo này không? Cháu sẽ làm cho quả táo di chuyển trên không Rồi cháu đọc thần chú khắc biến Và nó sẽ biến ngay Hừm, Có mà biến vào miệng cháu thì có Đi đi Đừng có nói ba láp với ta Vì bà quá thông minh nên bà không tin Gerard nói Bà hãy nhìn đây Gerard giơ một quả táo ra Và người đàn bà đó nhìn thấy quả táo từ từ di chuyển Rồi lơ lửng trên không Nào khắc biến Gerard kêu to và quả táo biến ngay Nào bà đã thấy chưa Cậu ta hỏi giọng đắc thắng Người đàn bà tỏ vẻ thích thú ra mặt Hai mắt bà sáng lên Thật tuyệt vời Ta chưa từng thấy bao giờ Bà ta thì thầm Được Ta tham gia trò này Cháu còn trò nào tương tự như thế nữa không? Cả đống ạ à, Sera nói một cách chắc chắn Bà hãy giơ tay ra Người đàn bà giơ bàn tay ra và không biết từ đâu quả táo xuất hiện và đặt lên bàn tay bà ta. Quả táo còn hơi ướt. Bà ta nhìn vào quả táo một lát rồi thì thầm. Tiến hành đi, tiền kiếm được chỉ thuộc về ta và cháu thôi nhé. Nhưng đừng biểu diễn trong lều, cháu nên biểu diễn ở gần liều. Biểu diễn ngoài trời kiếm được gấp đôi đấy. Nhưng người ta sẽ không trả tiền nếu được xem miễn phí Lần đầu thì thế được Nhưng sau đó họ sẽ trả tiền Rồi cháu sẽ thấy Bà cháu phải làm người gói nhịp đấy ừ, Bà làm ơn cho cháu mượn chiếc khăn choàng được không ạ? À? Gerard hỏi Bà ta cởi chiếc khăn ra Đó là một chiếc khăn màu đen và đỏ Rồi cậu ta trải nó xuống đất như cậu ta vẫn thường thấy những nhà ảo thuật Ấn Độ làm Và ngồi bắt chéo chân phía sau tấm khăn không cần ai đứng đằng sau cháu đâu ạ à. Cậu ta nói Và người đàn bà vội vàng lấy những cái túi cũ Và hai sợi dây cột lều làm một khu ngăn nhỏ cho cậu ta Cháu sẵn sàng rồi Người đàn bà lấy cái trống bên trong lều và đánh Chẳng mấy chốc Vài người đã tụ tập quanh đó Thưa quý ông, quý bà Gerard nói Tôi từ Ấn Độ đến Và tôi có thể làm những trò ảo thuật mà mọi người chưa thấy bao giờ khi nào có hai si linh trên tấm khăn thì tôi sẽ bắt đầu biểu diễn. Tao thách chú mày làm được đấy. Một người đi ngang qua nói và sau đó rộ lên tiếng cười không tán thành. Dĩ nhiên tôi làm được chứ, Gerard nói. Nếu không có hai si linh trên tấm khăn thì tôi không còn lời nào nữa. Lúc này có đến 30 người ở đây. Hai hay ba xu rơi xuống tấm khăn, rồi tiếp có thêm mấy đồng xu nữa và sau đó tiếng tiền rơi im bặt. Chính xu Gerard nói Thôi được, tôi là người rộng lòng Các vị chỉ có chính xu mà lại được thưởng thức tiết mục Mà các vị chưa bao giờ được xem từ trước đến giờ Tôi không muốn lừa các vị Tôi có một người bạn Nhưng người bạn này lại tàn hình Đám đông cười to Tỏ sự khinh bỉ qua sự giúp đỡ của người bạn đó, tôi sẽ đọc được bất cứ lá thư nào mà quý vị để trong túi đấy. Xin mời một người bước qua cái dây kia và đến đứng cạnh tôi. Người bạn tàng hình của tôi sẽ đọc lá thư qua vai người đó. Một người bước lên phía trước, mặt trông như mặt ngựa, đỏ ao. Anh ta rút từ trong túi ra một lá thư và đứng thẳng ở vị trí mà mọi người đều thấy rõ ràng là không có ai đứng sau vai anh ta cả. Nào, bắt đầu Gerard nói Tiếp đó là một khoảnh khắc im lặng Rồi từ phía bên kia của khu ngăn Vọng lại một giọng nghe như hát Nhỏ nhẹ, khẽ khàng Bức thư như sau Thưa Ngài, chúng tôi đã nhận được bức thư ngày 15 của Ngài Về việc cầm cố đất đai của Ngài Chúng tôi lấy làm tiếc là không có khả năng Ngừng lại! Người đó kêu lên ngoảnh mặt lại nhìn Gerard vẻ đe dọa. Anh ta bước ra khỏi khu ngăn, miệng giải thích nội dung của bức thư đó không phải như thế. Nhưng chẳng ai tin anh ta và đám đông rộ lên tiếng bàn tán tỏ ra hứng thú. Nhưng khi Gerard cất tiếng thì họ im lặng lắng nghe. Nào, xin mời mọi người. Cậu ta vừa nói vừa đặt chính đồng xu xuống chiếc khăn. Các vị hãy chú ý vào những đồng xu này và sẽ thấy chúng lần lượt biến mất. Dĩ nhiên những đồng xu đó biến mất rồi. Sau đó, Mabel tàn hình lại dùng tay đặt những đồng xu vào vị trí cũ. Cả đám đông vỗ tay hoan nghênh. Hoan hô, còn trò gì nữa không? Biểu diễn cho chúng tôi xem đi. Những người đứng phía trước reo lên, còn những người đứng đằng sau thì xô đẩy. Giờ đây các vị đã chứng kiến những gì tôi làm nhưng tôi không làm nữa cho đến khi có 5 xi linh trên chiếc khăn này. Thế là trong 2 phút lại có thêm 7 xi linh và 3 xu nữa. Gerard lại biểu diễn tiếp một trò nhỏ. Khi những người đứng ở phía trước không muốn cho thêm tiền nữa, Gerard yêu cầu họ đứng lùi ra để cho những người khác được xem. Tôi mong sao mình có đủ thời gian để kể cho các bạn nghe về tất cả những trò ảo thuật của cậu ta. Đám cỏ quanh khu ngăn đã bị những người xem giẫm nát. Ta có thể làm được rất nhiều điều phi thường nếu có một người bạn tàn hình. Mọi thứ đều di chuyển cứ như là tự chúng chuyển động vậy và thậm chí còn biến mất khi ma bèo giấu vào trong quần áo của mình. Một người đàn bà đứng gần đó mỗi một lúc tỏ ra thích thú hơn khi thấy tiền cứ thế rơi xuống ào ào, rơi cả xuống mặt trống tồi tàn của bà mỗi khi Seran ngừng biểu diễn. Tin về nhà ảo thuật đã lan truyền khắp khu chợ phiên, đám đông trầm trồ thán phục. Người đàn ông ở quầy ném dừa nài nỉ Seran đến biểu diễn trong quầy của mình. Người chủ quầy bắn súng đề nghị sẽ cho Seran chỗ ăn ở cùng chi tiền kiếm được. Còn người đàn bà to béo nhanh nhẹn trong bộ váy lụa đen cứng queo, đầu đội chiếc mũ màu tím thì cố mời cậu tham gia phiên chợ sau cùng nhóm nhạc công cách tân. Trong suốt thời gian đó, hai người kia trà trộn vào trong đám đông mà chẳng ai để ý đến chúng vì mọi sự đều đã dồn hết vào Seran rồi. Lúc đó đã qua giờ uống trà từ lâu, mà Seran thì cũng mệt nhoài và đã thỏa mãn với số tiền kiếm được. Nhưng cậu ta đang vắt óc tìm cách thoát khỏi nơi đây. Làm thế nào để chuồn được nhỉ? Cậu ta thì thầm trong khi ma beo làm chiếc mũ của Seran biến mất bằng cách lấy cái mũ khỏi đầu cậu ta rồi cho vào túi mình. Bọn họ không để chúng mình đi đâu, thế mà lúc trước tớ không nghĩ tới. Để tớ nghĩ xem. Ma beo thì thầm. Sau một lúc suy nghĩ, ghé sát tai Seran nói. Hãy chia tiền đi và đưa cho bà ta ít tiền nữa để đổi lấy chiếc khăn. Hãy cho tiền vào chiếc khăn và nói Cô bảo Seran cần nói gì Bãi biểu diễn của Seran ở dưới cái bóng của chiếc liều Nên mọi người không nhìn thấy bóng của mabel tàn hình Khi cô ta di chuyển để làm đồ vật biến mất Seran bảo người đàn bà chia tiền Và bà ta chia cũng rất công bằng Bây giờ cháu trả thêm bà năm shilling để lấy chiếc khăn nhé seran nói trong khi đám đông đang nóng lòng áp mỗi lúc một sát 7 shilling 6 xu Người đàn bà trả lời nhanh như một cái máy Thôi được Gerard vừa nói vừa nhét phần nặng chình chịch của mình vào túi quần Giờ thì chiếc khăn này sẽ biến mất Cậu ta miệng nói Tay nhặt cái khăn lên và đưa cho Mabel Cô cầm lấy và dĩ nhiên là chiếc khăn biến mất Khán giả vỗ tay ầm ầm thán phục Bây giờ là tiết mục cuối cùng Gerard nói Tôi sẽ lùi ba bước và biến mất Cậu ta lùi ba bước rồi ma beo liền choàng ngay chiếc khăn tàng hình lên người cậu ta. Nhưng cậu ta nào có biến, chiếc khăn tàng hình không làm cậu ta biến đi được. <laughs> Một cậu bé trong đám đông la lên, trong anh ta kìa, anh ta biết là mình không làm nổi mà. Ước gì tớ nhét được cậu vào túi mình. Ma beo nói, đám đông đang tiến lại gần hơn Họ có thể chạm cả vào người Mapel bất cứ lúc nào và như thế thì điều gì cũng có thể xảy ra, bất cứ điều gì. Gerard giơ hai tay bứt tóc giống như lúc cậu ta sợ hãi hay chán nản. Mabel tàn hình siết chặt tay vào nhau như trong sách, tức là cô đang các ngón tay vào nhau và siết chặt. Ôi! Cô ta bỗng thì thầm, lỏng ra rồi, tớ có thể tháo được rồi. Không phải là chiếc Đúng chiếc nhẫn đấy Này cậu ơi Trả tiền lại cho chúng tôi đi Một bác nông dân hét to Tôi sẽ biến mất ra nói Lần này tôi sẽ thật sự biến mất Lui vào trong lều đi Cậu ta thì thầm với ma bèo Hãy để chiếc nhẫn ở dưới lều bạc Rồi lẻn ra phía sau cùng hai người kia Khi nào nhìn thấy cậu đi cùng họ Tớ sẽ biến mất Đi từ từ để tớ còn theo kịp nhé Mặt bèo nói bên tai Kathleen, giờ cô đã trở lại bình thường, trong mặt xanh nhợt. Cậu ấy có chiếc nhẫn rồi. Thôi nào, bọn mình chuồn thôi, trước khi đám đông tản ra. Khi chúng đi ra đến cổng thì nghe thấy tiếng kêu đầy ngạc nhiên và sự bực tức của đám đông. Và họ biết là lần này seran đã thật sự biến mất. Ba người đi được một dặm thì nghe thấy có tiếng bước chân trên đường và ngoái nhìn lại không có ai. Một lúc sau có tiếng của Seran nghe rõ mồm một từ khoảng không trống trải. Xin chào. Tiếng nói đó vang lên nghe buồn. Khiếp quá! Ma Bèo kêu lên. Cậu làm tớ sợ chết khiếp đây này. Tháo chiếc nhẫn ra đi. Tớ sợ nổi cái gai ốc lên chỉ vì nghe thấy tiếng nói của cậu mà chẳng thấy cậu đâu. Có khác gì so với cậu lúc trước đâu. Jimmy nói. Đừng tháo vội, Kathleen nói, cô bé luôn chín chắn trước tuổi. Bởi vì anh còn đen nhẽm ra đấy và người ta có thể nhận ra anh. Rồi người Gypsy sẽ cướp anh đi để anh mãi mãi phải làm trò ảo thuật cho họ đấy. Nếu là anh thì anh sẽ tháo ra, Jimmy nói. Đi lại mà tàn hình thì cũng có tác dụng gì đâu. Rồi người ta mà thấy chúng mình đi cùng mặt beo thì sẽ nói là chúng mình bỏ nhà đi cùng cậu ấy mất. Đúng đấy, mà bèo nói tỏ ra sốt ruột Như thế thì lố bịch lắm ừ, vả lại tớ cũng muốn lấy lại chiếc nhẫn của tớ Chiếc nhẫn không phải của cậu nữa Mà là của chúng tớ Jimmy nói Của tớ chứ Mặt beo nói Có thôi đi không Gerard nói bên cạnh cô ta Giọng mệt mỏi Đấu khổng như thế có ích gì hả Tớ muốn chiếc nhẫn Mặt bèo nói một cách bướng bỉnh Muốn ư? Muốn chắc là từ cửa miệng của cậu đấy nhỉ? Tiếng nói vang lên trong bầu không khí chiều tối tịch mịch Cậu không thể có chiếc nhẫn này được Vì tớ không thể tháo ra được Vậy là bây giờ Gerard lại chính là người bị mắc kẹt cùng chiếc nhẫn tàn hình. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với cậu bé và ba người bạn nhỏ của mình? Các bạn nhớ theo dõi các video kế tiếp để biết nhé! Rất mong các bạn sẽ nhấn like, subscribe và chia sẻ kênh Vương Nhị để cho những người khác cũng có thể nghe được câu chuyện thú vị này. Vương Nhị xin cảm ơn các bạn rất nhiều.